Thank you. với các bạn là cái hồ ờ, trước của cái nhà thờ nhà thờ ở đây là thờ tổ nghiệp của cái ờ, thờ tổ của của làng Ngọc Thúc này đây, và trước này có một cái ờ, hồ rất là mát Đấy, cây cối rất là mát đó các bạn ạ và xin mời các bạn chúng ta hãy đến đầu à, ngôi à, chùa xem tình hình ở trong chùa nó như thế nào nhé à, trước à, chùa có đây là cái cây xanh si ở bắc hình con giống để mà tạo hình con con rồng hoặc là con và con lân đây các bạn à, bây giờ là trong chùa là người ta khóa cửa rồi thì ở đây thì à, đồng quản ờ, chỉ đứng ở ngoài được chứ không vào thắp hương được cho tổ ờ, nghiệp ở đây Đấy, đây là trong khuôn viên của cái ờ, đền thờ tổ nghiệp và trong chùa này có các cây xanh rất là mát và làng Văn Phúc này cũng có các cái hai trường mầm non à, trường mầm non à, của Văn Phúc đây là khu A và đối diện sang bên kia chùa nó là trường mầm non của Văn Phúc và là khu B xung quanh cái làng nghề này thì dân à, vẫn sinh sống như bình thường bạn và có một số cửa hàng à, ở trong làng nghề này bán à, về lụa thôi chứ còn không phải là tất cả người dân ở trong này đều bán các bạn trước mặt việc bạn à, là một cái cổng rất là cũ và à, kiến của ngày xưa đường này đi vào ngõ ngõ dân việt bạn Đấy, trong này là dân ở và cổng này kiến trúc ờ, từ ngày xưa để lại ở đây cái quanh cái khu của chùa thì có rất là nhiều cây xanh và cũng để cho các cái ờ, người ờ, cao tuổi à, buổi chiều ra đây ngồi hóng mát ừ. Hiện bây giờ ở Hà Nội là đang là mùa hè và nhiệt độ ngoài trời bây giờ là đang là 37, 38 độ C các bạn. Không biết là ờ, không biết các bạn hay là bà con cô bác có ai ờ, là người dân Vạn Phúc mà cũng sống ở nước ngoài thì ờ, khi mà xem được video này cũng rất mong bà con cô bác hãy chia sẻ nói lên cảm nhận của mình ở dưới mục bình luận ở dưới video để à, mình Toàn có thể là giúp uh, việc bạn ờ, quay một cái ngôi nhà của à, bà con cô bác hay là cái cảnh nào đấy để thân thương nhất của bà con cô bác khi mà chúng ta không lâu chúng ta không về quê được đây bà con cô bác cũng có thể thấy là các cửa hàng ở trong chợ ở à, Vạn Phúc chợ lụa Vạn Phúc Hà Đông bán những đồ rất là đẹp chủ yếu là đồ à, phụ nữ cái áo của em bé nữa nhìn rất là thân thương rất là khi mà quý vị và các bạn hay bà con cô bác mà có đến ờ, chơi lúa Vạn Phúc ở Đông tham quan thì ờ, cũng có thể mua các cái ờ, món quà nhỏ để cho các cháu hay là các người trung niên ở đây hầu như là đồ của người trung niên thì rất là nhiều các đồ rất đẹp bạn đây là trên cái cái cái đường mà từ ngoài à, à, đường chính vào trong à, làng lập Phúc trong cái làng lụa lập Phúc Tây của Việt Đạo đây là cái đường ờ, đi ra đường chính và các bạn thấy ở xung quanh hai bên đường thì đều bán các cái sản phẩm nhìn rất là đẹp và kia là cái đằng trước mặt của các bạn là cái khu nhiều cây đấy là cái khu trưng bày của uh, các cái sản phẩm của làng lụa văn phúc hà đông đây, là hai bên mặt đường các bạn hai bên mặt đường thì à, vào ban ngày thì là khi mà khi các bạn đến tham quan à, làng hạnh phúc thì à, ban ngày thì là mở cửa còn buổi tối thì hầu như hai các cửa hàng hai bên mặt đường này đều đóng cửa ba phần là đóng cửa các bạn đây là chúng ta vào à, cái khu tham quan uh, chuyên sản xuất và phục chế các cái mặt hàng tơ lụa truyền thống triệu văn mạo thì uh, mời uh, bà con cô bác uh, chúng ta hãy cùng vào đây tham quan nhé trong này là cái khu quan ờ, có nuôi có chú gà tre rất là đẹp và ở đây có các cây vũ sữa rất là mát các bạn và đây là cái khu mà chúng ta cũng có thể vào tham quan thì ở đây là như trước mặt là, ờ, là con cô bác là đây là con tơ tằm Đó chúng tôi tầm và đây là các cái à, máy để mà dệt Ờ, các cái đường chỉ rất là phức tạp nhưng mà các nghệ nhân của dệt thì ờ, rất là giỏi và rất là khéo tay giờ như Minh Toàn nhìn thì ờ, nói thật cái việc bạn là Minh Toàn cũng chẳng biết được sợi nào nhưng nó là sợi nào để mà dệt được ra như thế này đấy việc bạn thấy dệt ra một tấm lụa như thế này rất là công phu đây là đang ờ, chúng ta đang ở trong cái khu triệu văn mạo khu mà dệt lụa các cái máy móc dệt lụa ngày xưa rất là công phu và chi tiết các bạn và trong này là chúng ta làm dệt lụa con chào bác ạ các cái vùng quay này là vùng quay của các cái sợi à, sợi tơ trong này dạ. bác khéo tay nhỉ đi rối à bác dạ cái này là là ba ba và chỉ ra tơ chưa bác là cái sợi đuổi dạ. đây nó ra là tơ đuổi dạ. cái cái con tầm à, cái con nhộng à cái con tầm ấy dạ. con tầm người ta kéo ra thì là những cái sợi tơ nõn như kìa à thành cái, cái bã thì dạ. Vâng. kéo ra cái sợi đuổi này dạ. nó là chất tầm nó là cái cái, cái bã cái cái vòng cái cái cái công phu bắc nhỉ ừ. nó chia xong cái máy này con này con dâm vào máy à, anh giật cái máy lên này đây mình giật đây rồi tôi để cho biết rõ cái này à nhà một nhà mất chút đó có thể nó thuế thì làm sao mà à, nhập tư vào đất ờ từ lần từ vào lào lần đầu cái này là xưởng của làng hay là thường xưởng của uh, gia đình nhà bác ờ, ông mão vâng, vâng. gia đình à, một gia đình đất rộng này ông thuê là đấy ngày xưa là của hợp tác à, nhưng ừ, nhưng đất bây giờ họ bán rồi ở trường sản ở trường đất đất rộng nên ngon cái cái cp nó dai gấp nhỉ ừ, cái tơ tập của nó dai ừ. ấy cái tơ rồi nó nhỏ tí xíu vâng chúng tôi gọi là tôi cái chén này chén cái tầm ấy tơ ừ, ờ, tơ này sắc nhỏ như dây nhỏ nhỏ ừ, xíu còn cái cái này là cái ba của tầm mất nhỉ cái là cái cái gọn con tầm bên trong ấy ừ. kéo hết tơ rồi thì là nó kéo cái tâu thì còn cái còn cái còn cái cái cái, ờ, cái, cái vỏ trong thì là cái là nó dạ. là chất tầm cái này vẫn sử dụng được các nhỉ đây là hàng bụi đấy ừ. đây đây đây đây là dạ. Tôi con chào bác nhé. Ừ. Ừ. Ừ đây như quý vị các bạn thấy để làm ra một cái tấm lụa thì rất là công phu đây mình toàn cũng ờ, có thể nói là mình toàn nhìn mắt mình toàn mắt thanh niên nhưng mà nhìn cái sợi tơ nó nhỏ như này mình toàn chẳng biết sợi nào là sợi nào đây, sợi tơ này nó rất nhỏ quý vị bạn thì được ra một tấm ờ, lụa tơ tằm của Hà Đông đặt ờ, cái sản phẩm nổi bật của cái lăng lụa này thì qua các cái bàn tay của nghệ nhân mới ra được cái cái, cái lụa tơ tằm ờ, bà con Và luôn thưa bà con cô bác thì khi mà chúng ta à, đi qua tư cổng làng lụa vào xong chúng ta à, đến ngã ba đầu tiên chúng ta rẽ trái đây thì các bạn đây là ngã ba đầu tiên thì chúng ta rẽ trái vào đây Đó. chúng ta sẽ à, vào cái chơi lụa văn phúc đây thì bây giờ minh toàn à, xin mời à, bà con cô bác à, chúng ta hay ờ, vào cái tham quan cái chợ ờ, lụa Vạn Phúc này ở trong tình ờ, hình ở trong chợ nhé khi mà chúng ta đi qua cái cổng chợ rồi thì quý vị bạn đã thấy ở đây à, dấu ấn quê lụa Đấy. thì ở trong này chúng ta hay mời à, mời bà con cô bác chúng ta hãy vào trong cái dấu ấn quê lụa này đây là công ty cổ phần phát triển lụa vạn phúc nơi tham quan quy trình sản xuất lụa và mua sắm các sản phẩm đây chúng ta xin mời quý vị bạn và đây thì à, có một cái à, đền thờ Hồ Chủ tịch và các anh hùng liệt sĩ đây đây là đường đi vào đền thờ Hồ Chủ tịch và các anh hùng liệt sĩ trước đây à, luôn các bạn đây là hướng vào tham quan à, vườn dâu còn à, chúng ta đi theo cái lối này là cái lối mà à, chúng ta có thể tham quan vào mua sắm hướng vào nơi tham quan và mua sắm ở đây và đây là hướng vào đền thờ tổ nghề của lúa ờ, Vạn Phúc Hà Đông và trước mặt ờ, bà con cô bác là cái đền thờ cụ nghề đây cũng có một cái máy ờ, dệt lụa được bảo vệ bằng một chiếc tròi mà xung quanh là bốn cái cột gỗ rất là đẹp ta đang vào đây thì à, đây là nơi tham quan để tham quan và mua sắm trước ờ, này thì à, được à, trưng bày các cái mẫu mã nhìn hình thù rất là bắt mắt và rất là đẹp và bà con cô bác ạ trong này rất là nhiều mẫu mã rất là đẹp đây là cái nơi tham quan và chúng ta mua sắm của lúa vạn phúc hà đông và mến thưa bà con cô bác à, nếu bà con cô bác ờ, có ở ờ, đâu quanh khu vực Hà Nội này mà bà con cô bác ờ, đang định cư ở nước ngoài muốn nhìn thấy những cái hình ảnh thân thương của quê nhà thì rất mong bà con cô bác chúng ta hãy để lại cái comment ở dưới video này hay là cái bình luận ở dưới video này để Minh Toàn có dịp à, à, nếu mà có thể Minh Toàn phục vụ được bà con cô bác để đưa những cái hình ảnh thân thương của uh, quê hương bà con cô bác uh, đến để, ờ, để với bà con cô bác để bà con cô bác lâu ngày cũng uh, không về quê hương được thì cũng rất mong bà con cô bác uh, quý vị như là các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh uh, của Minh Toàn đấy là một cách mà ủng hộ kênh cũng như là đón xem những cái video mới về quê hương đất nước con người Việt Nam chúng ta và những cái địa danh hấp dẫn hoặc là những cái uh, giải trí đặc biệt của con người Việt Nam của chúng ta. Thì một lần nữa xin ờ, cảm ơn uh, quý vị và các bạn như bà con cô bác xa quê. Xin chào uh, và hẹn gặp lại.